Trọng Thanh báo và tâm sự với mọi người một việc rất là quan trọng Đấy là hai hôm trước mà anh em có xem video rồi Tôi Ngọc Sampo chào mọi người Tôi là anh người Cũng bảo chào mọi người Vinh chào mọi người ạ Ok, chào mừng anh em đến video tiếp theo mình hôm nay thì hôm nay cả nhà thì hôm nay là một cái ngoài là một buổi cái buổi tối đầy đủ anh em mà thiếu ông Quang Anh mày ra đây nốt đi mọi người ấy với cả thiếu bảo nữa bảo nó đang về vui với em hàng ở cả nhà thì hôm nay cả nhà hello anh em thì hôm nay là tem đầy đủ này và thông chị và tâm sự với mọi người một việc rất là quan trọng thế là hai hôm trước là anh em có xem video rồi và tâm sự với mọi người một việc rất là quan trọng thế là hai hôm trước là anh em có xem video rồi được hào án hào án à, vợ chồng mình với cả em còi <coughs> thì uh, nói chung là đã nhặt được một thằng em em rơi thằng cu ôi ôi <laughs> đấy thôi không trêu nữa nói uh, giới thiệu lại luôn các bạn đây là em Giàng Ali đấy Giàng Mỹ Ly à Giàng Mỹ Ly em đấy là ở huyện Đồng Văn hôm kia em nói huyện gì Đồng Văn à huyện Đồng Vân à Đồng Văn Đồng Văn Đồng Văn huyện Đồng Văn Hà Giang anh em nhé thì hoàn cảnh em đấy rất là khó khăn lại có, có vợ rồi con nhỏ và mẹ thì lại ốm yếu bố mất thì thật ra là em đi đi làm nhà hàng ở dưới này thì bị chủ nhà hàng thì chủ nhà hàng cũng không phải là nó xấu quá đâu đây là nó vỡ nợ cả nhà nó làm ăn dịch giả thì nó thuê mặt bằng đấy nó không làm được thế là, là nó cho chuồn nó chuồn cả cái chủ thuê nhà mà tôi tôi điều tra và tôi hỏi rồi thế là em à, giàng mỹ ly này là em đấy bị bị quan theo thì là chủ nhà à, chủ ờ, chủ quán cũng không giảm tiền lương cho em đấy thì à, qua cái video hai video trước thì ai cũng nói là bảo giúp em đấy thế thì à, còi đâu rồi dạ thì cái cái vị trí như tôi cũng đã nói qua rồi thì là còi nó cũng ok đó là à, muốn là em à, mình sẽ tạo điều kiện là trong anh anh em trong tem sẽ dạy em ấy chỉnh sửa và sau này sẽ hỗ trợ cho còi về việc à, chỉnh sửa video cho còi trên kênh của còi đấy vâng. còi có đôi gì đời nói xong là để tí nữa cho ly nó tự giới thiệu nữa vâng, anh mạnh dạng à, vâng, lên à, đấy thì à, anh em biết rồi thì cũng nhau có xem video thì anh em tôi là cũng có nhặt được em đi ở ngoài đường đấy thì nói chung là hoàn cảnh thì cũng kể qua là cũng rất là khó khăn đấy thì cũng gọi đến đây thì vẫn cũng hỏi thăm em tiện đây thì em đang có cơ đang kiểu không công việc nào đấy thì à, anh em tôi cũng có và không ấy thì em ở đây lại làm với bọn anh em ờ, mình thì à, em cũng đồng ý thì nói chung là nói chung là là khi mà chưa cần biết là sau này kênh của em có phát triển hay không nhưng nếu cứ chỉnh sửa video cho em còi thì đã có một cái nương cứng gửi nương cố định gửi về nhà rồi đấy nhận này còi nó đang liên hệ bọn bán thằng em ạ còn là ly có đôi gì nói với mọi người không thì em cứ nói đi không phải ngại ngại ngại gì sau này đã làm ở tem ở youtube đã ít nhiều em phải lên nhiều mà sau này ờ, à, à cái video này là tôi sẽ lập kênh luôn cho em đấy quên đăng lên kênh của em đấy mà cho đấy. em ừ, luôn video là kênh đấy này là rất mong là mọi người sẽ ủng hộ em em ly nhá thì em ly thì hoàn cảnh là người dân tộc thì các bạn biết đấy thì dân tộc dân tộc thiểu số mông thì thật ra là va chạm hoặc là đứng trước ống quay này hoặc là à, giao tiếp ở bên ngoài thì làm sao mạnh dạn được như người khác vì khéo ở nhà đấy ờ, mỗi nhà một quả núi ấy nhỉ đấy. nên vâng. là em đấy cũng mới mới ra ngoài thôi đấy. nên là làm nào để giúp được em đấy mà à, vừa có thu nhập mà vừa có cái kênh mà phát triển thì rất là hay mà đấy, còn em nói gì đi cứ nói đi dạ, dạ, dạ nên làm cái này thì nó nói chung là anh anh bảo này thì làm cái nghề youtube này thì nó phải mạnh dạn và đầu óc tư duy một tí thì nó vâng. mới ra được cái gọi là cái màn trôn hay đấy phải mạnh dạn á đấy vâng em mà vượt được qua cái đấy thì nói chung là mọi người thì ngoài với cái anh ngọc cũng có tiếp xúc với cả ly này thì thực sự là em cũng hơi hơi hiền và hơi rát một tí nên là anh em đang động viên em là ờ, cứ thoải mái lên tại vì anh ngọc thì anh bảo rồi thì anh ngọc đây đây bọn anh anh này có anh và mở cũng chỉ là người xa lạ mới đầu thôi xong rồi gặp anh ngọc đây nhà anh ngọc thoải mái lắm đấy cũng vâng. tất cả cũng có phải là máu mủ ruột dài đâu nhưng mà bây giờ em thấy hòa đồng ở nhà anh em ở đây một hai hôm em thấy anh em anh rất là hòa đồng đấy ai thế thôi thế này anh cố gắng anh em cố gắng là một hai ngày nữa cũng cứ thoải mái tại vì mọi người đây ai đều thoải mái hết cả thì thông báo với cả nhà là một là ly này hai là quỳnh anh mới vào tiệm nên là hai em là phải cố gắng à đúng rồi cả quỳnh anh đấy quỳnh anh cũng mới quỳnh anh trước được uh, ly này được mấy hôm thôi đấy thì hy vọng là ly với quỳnh anh sẽ cố gắng phấn đấu à. và rất mong là mọi người sẽ yêu quý quỳnh anh và ly anh, và anh tất cả anh em trong team ừ, thì anh cho xem xin phép là tối nay cho quỳnh anh thì với em hôm <laughs> ừ. tối nay cho quỳnh anh thì với em hôm được hào án hào án em không em ngủ em ngủ bình thường em mẹ bàn công việc nữa bàn công việc ở đây này bàn đi bàn bàn riêng em nó mới chỉ đạo thiền đấy Ừ, ừ, đơn giản đơn giản còn Quỳnh Anh đâu rồi? Cả nhà thì Quỳnh Anh sinh không? Quỳnh Anh trẻ là 200 205 Những cái bàn nó trẻ sinh. Gãy bàn Quay một vòng Mà trắng nhờ, đứng, đứng Ui trắng, ui nhìn nó đứng kia nó trắng ở một vùng nữa Trắng hơn đời chị Thư luôn á Trắng hơn nhiều Chị Thư chỉ đem váy vòng Anh trắng sẽ chế lại Không phải chê, đấy là sự thật Chị Thư chỉ trắng bằng anh thôi Chị Thư ấy, lấy tiền đi tắm trắng <laughs> đấy thôi không uh, tiếu táo nữa nhưng mà hôm nay làm thông báo là à, bắt đầu lập kênh cho em giàng mí ly anh, anh đọc méo hết mồm <laughs> đấy giàng mí ly đấy là hy vọng là mọi người sẽ là sau cái video chào mọi người này thì mọi người sẽ đón xem những cái video hay và ủng hộ em ly để em ly có thu nhập và em ly sẽ lo cho mẹ mẹ già mẹ ốm đau ở nhà và vợ con nhỏ nhé ok anh em còn là video mình chắc kết thúc ở đây nhỉ vâng, à, à, hai người hai thành viên mới đứng lên chào mọi người cái nào chào vâng. mọi người mong đứng mọi lên. người vào đứng, ủng hộ đứng, kênh của bọn em nữa đứng lên chào mọi người đằng ngoài đứng lên thôi đứng lên <coughs> hai thành viên mới hứa cố gắng vâng. hứa với mọi người là cố gắng và và mong rất mong mọi người ủng hộ mong mọi người ủng hộ và ủng hộ kênh của bọn em nữa em để nói chút lời có mẫu được chưa <laughs> quỳnh anh nào mong anh lại sẽ ủng hộ kênh của mình rồi ok nhá rồi hai em nó sẽ thật cố gắng nhá từ mai dậy sớm nhá 7 giờ sáng bắt đầu làm việc à, càng thành viên mới thì càng phải dậy sớm và phải cố gắng mà làm nào để chạy theo kịp được ví dụ như ít nhất như anh coi đi để để anh đỡ nặng gánh đấy còn ok anh em nhé video mình kết thúc ở đây xin chào và tạm biệt mọi người nào cả nhà mình chào nào bye bye mọi người